Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập về cái chủ đề ước và bộ Đấy. Thì bắt đầu từ cái bài giảng trước em đã biết rằng là cô đã chớm dạy phần nâng cao rồi đúng không nào Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện cái phần đó một chút Đấy, chúng ta học phần cơ bản được rồi thì chúng ta phải học nâng cao hơn nhá Đấy, chúng ta cố gắng là kiến thức là nó vô vàn, chúng ta tìm hiểu từng từ dễ tới khó Đấy ở trong cái phần bài tập về nhà cô đã giao cho các em ở bài giảng trước thì đúng có cái bài cô ra cái dạng A dạng B rồi phải không nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lại cái dạng bài này một tí sau đó chúng ta mới học sang cái dạng khác em nhé Đấy, chúng ta chuẩn bị sang bài A giải dạ, nào? câu A thì cũng giống như ở cái bài ở trước cô đã dạy các em là ở đây người ta cho là x y là thuộc số tự nhiên mà x cộng 2 và y cộng 1 lại bằng 4 do đó x cộng 2 và y cộng 1 này sẽ là ước đấy thì cái phần đầu chúng ta trình bày giống như vậy nhưng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em trình bày bằng cách là chúng ta kè bảng cho nó gọn các em khỏi phải nhầm lẫn giữa dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc vuông để chúng ta ghi nhiều đấy, các cái trường hợp nhé đấy như vậy ta có là gì nhỉ đề bài là gì đề bài là x cộng hai y cộng một bằng bốn đúng không bây giờ vì xy là thuộc tập hợp số tự nhiên n được chưa nên cái x cộng 2 và y cộng 1 này cũng thuộc tập hợp số tự nhiên n đấy mà tích của hai số này nhân nhau bằng 4 cho nên là x cộng 2 và y cộng 1 phải là ước của 4 đấy và các bạn đã biết rồi mà ước của 4 của chúng ta là gồm những giá trị nào muốn tìm ước của 4 chúng ta lấy số 4 này chia cho các số từ 1 đến 4 số nào mà 4 chia hết số đó là ước của 4 đấy chúng ta đã học rồi và cô đã nhắc lại cho các em cái cách tìm ước của 4 như vậy ước của 4 rồi với số nào các em 4 chia được cho 1 4 chia được cho cho 2 4 không chia hết được cho 3 và 4 lại chia hết cho 4 đấy như vậy ước của 4 là có 3 trường hợp đấy thì đến đây nhưng nếu như bạn nào mà không nhận xét được để loại bớt trường hợp đi thì chúng ta sẽ lần lượt cho x cộng 2 và x cộng 1 là nhân những giá trị 1, 2 và 4. Đấy, đương nhiên là x cộng 2 là phụ thuộc cho x cộng 1 đúng không nào? Đấy, bây giờ cô sẽ trình bày theo kiểu không các bạn không nhận xét nhá. Đấy, như vậy ta có bảng sau. Chúng ta sẽ kẻ bảng để chúng ta trình bày các trường hợp cho nó tiện ta có bảng sao? chúng ta kể bảng cho cô gồm bốn hàng ngang hàng ngang đầu tiên là chúng ta điền x cộng 2 chúng ta kể cô một cái bảng gồm bốn hàng ngang bốn hàng ngang cái bảng mà dài hay ngắn là phụ thuộc vào số chiều ngược ở đây cô kẻ cái này cho nó dài cho thoải mái thôi thực ra bài này chỉ có ba trường hợp thôi đúng không cô kẻ các em cùng cô kem kẻ đi nhá đừng ngồi được cô kẻ đấy kem em kẻ có bốn hàng ngang đúng không chúng ta chia làm bốn cột bởi vì một cột là để chúng ta điền và giá trị x và y cột đầu tiên à, chúng ta điền là dòng đầu tiên là x cộng 2 dòng thứ hai là điền y cộng 1 dòng thứ ba điền x dòng thứ tư điền y đấy ở đây ước của 4 có 3 trường hợp là 1 2 và 4 các em sẽ chia ra làm 3 ô đúng không đấy chúng ta chia làm 3 ô nó tương tương đối hơn cũng không nhất thiết là phải đều nhau lắm các em đây ba trường hợp đây mới nhất là x cộng 2 nếu giả sử bằng 1 ở đây cô làm cho các bạn là không nhận xét còn các bạn nào mà nhận xét thì là nhận xét được x cộng 2 thế nào rồi các em là lớn hơn hoặc bằng 2 nên chúng ta chỉ có hai trường hợp là 2 và và 4 đấy nhưng bạn nào mà cảm thấy nhận xét nó khó khăn quá nó không thể mà hiểu được thì chúng ta cũng làm giống cô như thế này x cộng 2 bằng 1 được chưa nào bây giờ đến cái dòng y cộng một thì y cộng một nó cũng nhận ba ước của bốn nhưng nó lại phụ thuộc vào x cộng hai các em ạ đấy vậy nếu x cộng hai bằng một thì y cộng một phải bằng mấy để nhân lại bằng bốn em à y cộng một phải bằng bốn được chưa nào nếu x cộng hai bằng hai thì y cộng một cũng phải bằng bằng hai để hai nhân hai bằng bốn theo đề bài đấy và y cộng một sẽ bằng một trong trường hợp x cộng hai bằng 4 như vậy đây sẽ là bằng 1 các em hiểu chưa như vậy cái y cộng 1 này nó phải phụ thuộc theo x cộng 2 dù nó cũng nhận ba mức của 4 nhưng nó phụ thuộc theo để thỏa mãn cái điều kiện của đề bài đó là x cộng 2 nhân y cộng 1 là bằng bằng 4 chúng ta hiểu chưa đấy thế bây giờ mỗi trường hợp này ví dụ x cộng 2 bằng 1 các em tìm ra cho cô x đấy chúng ta có thể tìm nhá x chúng ta điền vào đây y cộng 1 bằng 4 các em tìm cho cô xem là y bằng điền ở đây nhá như vậy tương ứng là dòng là tương ứng điểm x tương ứng điền y và tương tự như vậy đấy bây giờ chúng ta sẽ nhắc chúng ta điền kết quả các em nhá x cộng hai bằng một nào x cộng hai bằng một đấy. thì các em biết rằng đề bài đấy cho x là gì là số tự nhiên đúng không nào nó là số tự nhiên thì có số tự nhiên nào cộng hai bằng một không các em à không có về trường hợp này x không có giá trị hay ta gọi là ích cuộc sống đấy. khi học cái bài tập hợp ngay bài đầu tiên của chương trình lớp 6 chúng ta đã đọc cái bài này rồi phải không nào đấy ở đây chúng ta lý thuộc giờ vậy như vậy với nãy sinh là trong trường hợp bạn nào mà nhận xét là x cộng 2 lớn bằng 2 thì trường hợp này chúng ta bỏ đi đấy, cái ô này chúng ta bỏ đi chúng ta chỉ có ô này và ô này thôi ta hiểu chưa đấy. nhưng nếu ta không nhận xét thì chúng ta đến đây chúng ta ghi là x là thuộc gì à thuộc giống đấy hay ta ghi là không có giá trị của x mặc dù x thuộc giống nhưng y ở đây thì người ta vẫn tính là y cộng một bằng bốn thì y sẽ bằng mấy các em y cộng một bằng bốn nhắc ra ngoài y cộng một bằng bốn thì y sẽ bằng bốn trừ một là bằng bằng ba đúng lý ra là khi x thuộc giống tức là x không có thì đương nhiên y không có nhưng mà ta cứ ghi vào trường đó chúng ta sẽ loại đi em nhé y bằng ba đấy trường thứ hai là x cộng hai bằng hai x bằng bao nhiêu em tính ra em điền vào đây được chưa đấy chúng ta tất cả đều sẽ tính ra ngoài nhá và điểm của nó đây nhá x cộng 2 bằng 2 đấy vậy thì x bằng bao nhiêu các em x cộng 2 bằng 2 thì x sẽ bằng gì sẽ bằng 2 trừ 2 và x bằng bao nhiêu các em à, x sẽ bằng 0 đấy như vậy em điểm ở đây cho cô là 0 đấy sau này các bạn thạo rồi các bạn nhầm vẹo là bạn ra luôn đúng không trường thứ hai x cộng 1 bằng 2 tính cho cô xem y của bao nhiêu điểm ở đây cứ đặt ra nháp cho cô nào y cộng 1 bằng 2 y sẽ bằng gì 2 trừ 1 và y bằng mấy em à bằng 1 đây điền vào đây y bằng 1 đây Đấy, cô đã giải rất là chi tiết đừng có bạn nào mà bây giờ còn chưa biết là y cộng 1 bằng 2 bằng tìm y như thế nào cô đã giải nháp nhé đấy trường hợp thứ ba trường hợp thứ ba là gì là x cộng 2 bằng mấy? Bằng 4 vậy x bằng mấy? Nào, ta nhắc nào. x cộng 2 bằng 4. Vậy x sẽ bằng 4 trừ 2. 4 trừ 2 x bằng mấy các em? x bằng 2. Các em nhìn lại cho cô là là 2. Và ý thứ hai là tìm y thì y cộng 1 bằng 1. Đúng nào? Y cộng 1 thì y sẽ bằng 1 trừ 1. Vậy y bằng mấy? À y bằng 0 và các em nhìn thấy y bằng Đấy. Như vậy tóm lại bài này có những kết quả gì? Chúng ta quan sát vào bảng chúng ta sẽ thấy bài này có kết quả gì. Trường hợp đầu tiên thì x hụt rỗng, trường hợp là loạn luôn nhá. Cứ một giá trị hụt rỗng là chúng ta loại luôn. Trường thứ hai x bằng 0, y bằng 1. Trường thứ ba x bằng 2, y bằng 0. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta trả lời nào. Vậy x bằng 0, y bằng 1 hoặc x bằng 2 y bằng 0 rõ đây có hai trường hợp nên cô không kết luận theo kiểu tập hợp nữa mà cô có thể viết như thế này để các bạn thấy là có có rất nhiều cách kết luận chứ không phải riêng gì cứ phải viết dạng tập hợp giống không chứ cô hướng dẫn nhé Đấy. bây giờ chúng ta chuyển qua bài b bài b cũng là đề bài tìm x y thuộc số tự nhiên đúng không nào đề bài là người cho là ta có là x trừ ba y cộng 1 bằng 5 thì cái bước lý luận đầu tiên chúng ta cũng phải lý luận tất cả các bạn ta đều phải lý luận như thế bởi vì x y thuộc tập hợp số tự nhiên n nên x trừ 3 y cộng 1 phải là gì? Phải là ước của năm. Phải chưa nào? À, thế mà ước của năm là gồm bao nhiêu? Tập hợp gồm những phần tử nào? ước của năm là tập hợp gồm có những phần tử nào số 5 thì chỉ có thể chia hết cho một và chỉ có thể chia hết cho năm mà thôi nó không chia hết cho hai cho ba và cho bốn do đó số 5 chỉ có hai ước là một và năm Đấy, số này chỉ có hai ước là một và chính nó hôm sau tôi sẽ giải lại các em sẽ biết là số này là số như thế nào đúng không Đấy. vậy thì ở đây x trừ ba và y cộng một là lần lượt nhận đến giá trị này ở đây cũng có hai trường hợp thôi chúng ta kẻ bảng cũng được mà không kẻ bảng cũng được nhưng cô đang sẽ đem kẻ bảng cho em làm thêm cái kẻ bảng thôi chứ thực ra bài này có hai người ta không cần kẻ bảng nhé như vậy ta có bảng sau cái bảng này rất tiện lợi trong cái trường bài là có nhiều thứ em ta có bảng sau bảng của chúng ta bây giờ chỉ gồm có ba cột vẫn gồm bốn dòng nhưng chỉ chia thành ba cột bởi vì có hai trường hợp và một cột để, để tiêu đề của các đại lượng bốn dòng ba cột các em thực hiện kẻ nhé Học là các em phải làm bài cùng với cô luôn ạ không được ngồi nghe không mà có bạn nào mà nghe không thì sau đó lại ghi à, lại dừng video lại để để ghi nhá chứ không phải là ngồi nghe không sau lại ấp ở lại lại bảo bố mẹ ơi con học xong rồi Đấy. Như vậy dòng đầu tiên sẽ là x trừ 3 Dòng thứ hai sẽ là y cộng 1 Dòng thứ ba là x, dòng thứ tư là y Chỉ có hai trường hợp là một và mấy thôi và 5 như vậy x trừ 3 sẽ nhận hai ra lần lần hai giá trị là 1 và 5 khi x trừ 3 nhận giá trị là 1 thì y cộng 1 này nhận giá trị là 5 để hai số này nhân lại với nhau bằng 5 khi x trừ 3 bằng 5 thì y cộng 1 phải nhận giá trị bằng bằng 1 đấy thế từ x trừ 3 bằng 1 các em mới tìm ra kết quả x bằng bao nhiêu bây giờ các em biết cách tìm chưa nào bạn nào nhẩm chưa tốt thì chúng ta đặt ra nhát nào chúng ta đặt nhát nha là gì cứ ghi ra nhát là x trừ 3 bằng 1 thôi đúng không rồi chúng ta tính ra xem x bằng bao nhiêu x bằng 1 cộng 3 Vậy x bằng bao nhiêu các em? À, x bằng 4 thì người ta điền 4 vào đây Được chưa nào? ý thứ hai là y cộng 1 bằng 5 em nhìn là tư hướng là y cộng 1 bằng 5 vậy y bằng mấy tính điền vào đây đúng không y cộng 1 bằng 5 như vậy y sẽ bằng 5 trừ 1 được chưa nào mà y bằng 5 trừ 1 thì y bằng mấy em à y bằng 4 đây các em điền vào đây cho cô là y bằng 4 vậy trường hợp là x bằng 4 mà y cũng bằng 4 đúng không sang trường thứ hai nào x trừ 3 bằng 5 vậy thì x bằng bao nhiêu điểm và ô tương ứng đúng không à, nhắc ra ngoài nào x trừ ba bằng năm vậy x sẽ bằng mấy bằng năm cộng ba vậy x bằng mấy đây à, x bằng tám điểm đây cho cô x bằng tám đây thế bây giờ đến trường này có tự điền được không à, y cộng một bằng một vậy thì y bằng bao nhiêu à, điền được chưa à, chắc chắn các em đã điền được kết quả y bằng không rồi phải không nào Đấy. như vậy đối với bài này cũng có hai trường hợp các em ạ hai kết quả hai trường hợp tương ứng hai kết quả chúng ta không loại trường hợp nào hết nhé à, vậy chúng ta kết luận nào vậy x bằng 4 y bằng 4 hoặc x bằng 8 y bằng 0 à, để kết quả bài A và B Đấy. Như vậy hai cái bài tương tự bài A và B này cô cũng đã giao về nhà cho các em ở vào buổi học hôm trước đúng không nào? Bây giờ cô sẽ đã hướng dẫn các em cái cách trình bày bài A và bài B bằng cách là kẻ bảng để cái trường hợp mà cái số bên đây em này mà ước có nhiều thì chúng ta kẻ bảng thì trình bày bài nào nó sẽ gọn gàng hơn. Đấy, bốn thì cũng không phải là nhiều lắm nhưng chúng ta kẻ bảng cũng được đấy còn trường bên này là năm thì nó chỉ có hai lớp thôi nhưng cô vẫn tiếp tục hướng dẫn các em kẻ bảng để các em thạo cái phương pháp kẻ bảng trình bày thế nào bài toán cho nó gọn gàng nhé tuy nhiên cái ưu điểm của bài kẻ bảng là thế nào các em là chúng ta phải nháp ra ngoài giấy nhá. đấy ví dụ x trừ ba bằng một phải nháp ra sẽ bao nhiêu điểm ở đây đúng không đấy còn ở cái bài kia thì có thể chúng ta không cần phải nháp chúng ta chỉ cần ghi là x trừ ba bằng một thì chúng ta sẽ giải thích ra luôn x sẽ bằng một cộng ba nào? 1 cộng 3 thì bằng mấy? Bằng 4. Đây. Thì đó là cái à, à, cái cách trình bày theo kiểu kẻ bảng. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm bài C. Chúng ta tiếp tục bài C các em nhé. Bây giờ chúng ta quan sát bài C này. Ta có này. Bài C là x y này, tức là x nhân y đấy. Cộng x này, cộng 2 rằng là nó chưa có dạng tích bằng một số giống như bài a đến b vậy thì chúng ta sẽ liên tưởng đến việc chúng ta sẽ đưa nó về dạng của bài a hoặc là bài b bài a hoặc là bài bài b bằng cách chúng ta làm sao nó được dạng tích đấy đến bài này là nó nâng cao hẳn một bậc lên rồi các em ạ đấy những bài này trong chương trình chúng ta trong sách giáo khoa không có đấy, chúng ta phải học nâng cao chúng ta tự suy luận để chúng ta tự biết làm nhá thế đây cô đưa nhà cô cô nghĩ ngay đến việc đặt thừa số trùng đây thì cô đặt thừa số trùng thì x nhân y thì đây sẽ cộng x nhân một cộng 2y 2y cũng vẫn để nguyên 2y bởi vì ở đây cô chỉ phát hiện thừa số chung đây là x x thôi đúng không vậy ta đặt x ra trong sẽ còn y cộng một đấy thế giờ chúng ta hình dung là gì là muốn đưa được dạng tích giống như câu a hay là câu b thì ở đây phải có nhân tử là y cộng một đúng không có thừa số là y cộng một thì chắc chắn ở đây trong bên ngoài bên trong này, này không thể có x được nữa phải không bởi vì nó là mấy em sẽ là hai nhân y đấy thì hai nhân y mà muốn có y cộng một thì ở đây chúng ta phải cộng với mấy em à đây có hai thì cô phải đặt hai ra hai nhân một đấy như vậy cô đã cộng với hai nhân một và bên này chưa vậy ở đây x ra ngoài y cộng một cái này có thừa số là hai đặt ra ngoài y cộng một bên này hai cộng hai bằng bốn như vậy các thừa số chung là mấy các em là y cộng một đây đặt ra ngoài trong bây giờ là còn x y cộng một đặt ra đây còn x y cộng một đặt ra đây còn mấy các em còn hai bằng bốn đấy thì chúng ta thấy rằng đến đây rồi thì quan sát cái đây và cái bài a à nó giống chưa các em như vậy sau một bước biến đổi chúng ta đã đưa bài C này trở về bài A và đến đây các công việc các em làm hoàn toàn tương tự như bài A giống y hiện bài A luôn cái đoạn từ đoạn đây nữa đây các em hãy trình bày bài các em nhé Đấy, các em sẽ tự trình bày bài hay là câu D câu D thì làm sao để đưa câu D ra giải tích được em đấy chúng ta nhìn nào ta có cô hướng dẫn cách phân tích thôi đấy. như vậy những bài có là vì ở đây cái trừ ba mà đây có cộng x không ta đấy bây giờ cô muốn xuất hiện chấp nhân thì đây phải có x trừ ba vậy cô trừ luôn ba và bên này 8 cô trừ cho ba đấy như vậy chúng ta thấy rằng là nó có nhân tử x trừ ba đặt x trừ ba ra ngoài bên trong sẽ là khoảng y đương nhiên là cộng với một rồi đúng không đây x trừ ba tức là x trừ ba nhân một thì đây là một và kết quả bên này bằng bằng năm đấy bây giờ sau một vài lúc đúc đổi chúng ta quan sát thấy câu D này nó lại trở về đề bài của câu câu B và việc làm của các em là hoàn toàn tương tự câu B em hiểu chưa đấy bây giờ các em sẽ về nhà các em hoàn thành bài C và bài D cho cô nhé đấy mặc dù chúng ta làm lại câu A câu B chúng ta cũng làm lại đấy và chúng ta thấy rằng là bài toán khó xuất phát từ bài toán dễ từ bài toán đơn giản hiểu chưa nào à, bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm cho các em một số bài tập nữa đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em thì các em hãy cố gắng hoàn thành bài tập này thật tốt nhé những bạn nào mà chưa hiểu lắm thì các em xem lại cái bài giải của cô được chưa nào đừng có ngại khó nào các em hãy cố gắng lên để chúng ta hoàn thành bài và có nhiều kiến thức hơn xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo